à, 7 và độ sâu là 8 mét nha quý vị và được xây dựng với thiết kế là một trệt và ba lầu. Với công năng dụng nhà mình là khu vực sân đậu xe máy, gara ô tô, phòng khách, phòng bếp và có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, có phòng thường giặt và sân thượng trước sau nha quý vị. các nhà mình đây thì ngay sát với lại mặt tiền đường Quang Trung luôn nha. Và đường trước nhà chúng ta là một con đường à, thông và đường lớn nha quý vị con đường này thì à, xe hơi cũng là xe tải ra vào căn nhà mình thì à, rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Con đường này thì à, gia đình mình khách hàng chúng ta có thể là vừa mua ở và mua để mở phòng làm công ty, kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha. Đây là một căn nhà với thiết kế rất đẹp và được gia chủ tặng full nội thất nha quý vị. Và con đường thông cho nên là gia đình khách hàng chúng ta mua có thể là ở hoặc là mua để cho thuê đều được nha quý vị. Đây và con đường thông nha. Ở đây có hai căn và hướng của căn nhà mình thì có hướng chính là hướng đông bắc phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là tới thế trạch nha quý vị Đấy, với thiết kế rất đẹp nha Mang một cái phong cách phải nói là tuyệt vời Và với diện tích là ngang 7 và độ sâu là 8 mét Và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha Căn nhà mình thì à, đang được nằm trên khu vực vị trí ngay à, tọa lạc ngay sát bên lại khu vực à, công viên Làng Hoa và chạy Đông Tây, ngay sát với lại khu vực siêu thị MH2 đang xây dựng ở trên đường Phan Huy Ích luôn nha quý vị và với một cặp nhà xây dựng mới và thiết kế tặng full nội thất rất đẹp và tuyệt vời với uh, uh, full nội thất là lên đến uh, ờ, 4 phòng ngủ và có 5 nhà vệ sinh nha quý vị có phòng thầu giặt và sân thượng trước sau nha thì uh, căn nhà này đang được gia chủ là giảm và hạ giá lên đến khoảng hơn 1 tỷ rồi 1,5 tỷ đồng nha quý vị <clears throat> giá hiện tại thì ờ, chỉ còn lại với giá là 6 tỷ 300 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha Đấy, với ờ, căn nhà xây dựng à, thiết kế đẹp và với diện tích là ngang 7 và độ sâu là 8 mét. Đấy, với có khu vực à, ờ, vế hè bên ngoài này. Đấy, với à, bên trong thì à, khách hàng có thể là có xe hơi. Chúng ta sẽ đậu à, xe hơi vào bên trong đây. Và phòng khách thì à, được gia chủ à, di rời lên bên trên khu vực tầng lầu rồi. Đấy nha quý vị. Và bên dưới thì à, chúng ta sẽ có phòng bếp và cũng như là khu vực garage xe hơi của căn nhà mình. Một mẫu nhà phải nói là xây dựng thiết kế rất là đẹp nha quý vị. Hướng của căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng ờ, Đông Bắc nha Và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị Rất là đẹp luôn Và thiết kế rất là tuyệt vời nha anh chị ơi Ngang là 7 và độ sâu là 8 mét Khu vực ở đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái ờ, không gian gara ô tô này Cũng là bên dưới thì gia đình mình chúng ta có xe hơi Thì chúng ta sẽ để xe hơi bên dưới Còn không thì gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng khách của căn nhà mình đều được nha quý vị ở bên dưới ờ, tầng trệt của căn nhà mình và bên trong thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian khu vực phòng bếp Đấy, và được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ghế nha quý vị. Bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha. Và khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có cái uh, phòng bếp và có uh, tủ bếp này. Và chủ nhà có tặng thêm cho gia đình chúng ta này với một cái um, tủ lạnh nha quý vị. Đấy và bốn cánh, tủ lạnh bốn cánh nha. Đây là không gian thiết kế bên dưới tầng trệt của căn nhà mình Và căn nhà chúng ta thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 6 tỷ 300 à, triệu đồng thôi Và nhà mới sổ hồng riêng Và ngay sát mặt tiền đường Quang Trung Với giá là có 6 tỷ 3 và còn thương lượng mạnh nha quý vị Cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện trí nha Căn nhà mình là ngang 7 và độ sâu là 8 mét nha quý vị Xây dựng một trệt và ba lầu Được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết rồi Không gian thiết kế rất là đẹp nha quý vị Khu vực ở bên dưới ờ, tầng trệt căn nhà chúng ta thì ờ, được gia chủ thiết kế với một không gian phòng vệ sinh Đấy, với um, uh, có vòi tắm hoa sen và có bồn cầu là hàng lý mắc nha quý vị Đây và có không gian phòng bếp đây là không gian khu vực đậu gara ô tô này cũng như là phòng khách của căn nhà mình bên dưới đều được nha quý vị. Và tiếp tục thì di chuyển lên khu vực bên trên, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ đầu tiên cũng như là khu vực phòng khách của căn nhà mình ở bên trên lầu nha quý anh chị. Và khu vực cầu thang thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn của cam xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha. Đấy, với uh, kết hợp thiết kế rất là đẹp nha quý vị, tạo một uh, mẫu nhà rất là tuyệt vời này. Ngang là 7 và độ sâu là 8 mét và bên trên đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và có phòng khách ở bên trên luôn, có phòng tắm đứng, vòi tắm hoa sen và có hàng nội thất là hàng aqua và limac nha quý vị. Trên đây thì chúng ta sẽ có phòng khách của căn nhà mình này Đấy, ở bên trên tầng lầu luôn Và thiết kế có một phòng ngủ cho người già Ở bên trên đây nha quý vị Đây, thiết kế rất là đẹp này Và được gia chủ tặng giường cũng như là có tủ và bàn trang điểm kệ để tivi Và kết hợp với uh, trang trí ở bên trong Những các cái giấy dán tường Và có những các cái rèm cửa nha quý vị Đây, với uh, tủ uh, được gia chủ đóng uh, vào uh, tường rồi Và giường thì uh, được gia chủ tặng thêm uh, nệm sofa luôn Đấy, với uh, sofa ở bên ngoài phòng khách nha quý anh chị. Đây, với uh, thiết kế rất đẹp nha. Một mẫu nhà thiết kế rất là tuyệt vời với một trệt ba lầu mà có đầy đủ tất cả công năng luôn nha quý vị. Gara ô tô, phòng khách, phòng bếp và có lên đến 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, có phòng thường giặt và sân thượng trước sau nha. Di chuyển lên khu vực bên trên thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 2 của căn nhà mình ở bên trên tầng lầu nha quý vị. Một căn nhà với diện tích là ngang 7 và độ sâu 8 m và xây dựng một trệt và lên đến 3 à, lầu và có tặng full nội thất đầy đủ và thiết kế đẹp và à, thiết kế rất là tuyệt vời nha quý vị. Đây và bên trên đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với hai phòng ngủ riêng. Đấy, với phòng vệ sinh riêng nha. Hai ngủ riêng và phòng vệ sinh riêng nha quý vị. Và được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình. Rất là tuyệt vời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 để ờ, sở hữu ngay cho mình những cái sản phẩm tốt cũng như là những cái căn nhà đang được gia chủ cần tiền và giảm giá nha quý vị. Đấy, với ờ, bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có phòng ngủ và được tặng giường, tặng tủ luôn. Có vệ sinh bên ngoài này. Đấy, với phòng tắm đứng, với tắm hoa sen. Kết hợp với lại gương soi có đèn chiếu sáng thì quý vị. Di chuyển đến khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ tham quan đến phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha. Đấy, với phòng thường giặt và sân thượng trước sau của căn nhà mình này quý anh chị khá là đẹp trên đây thì uh, gia chủ cũng có thiết kế một cái uh, không gian phòng vệ sinh thì uh, nếu như gia đình chúng ta cần thì uh, uh, để làm vệ sinh cũng được và trên đây thì uh, vẫn có một phòng nữa này thiết kế phòng thờ hoặc là gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng ngủ đều được nha quý vị và khu vực đằng trước thì uh, chúng ta sẽ có ban công sân phơi đằng trước căn nhà mình với một mẫu nhà thiết kế đẹp và một cặp nhà